kinh ngọn lửa. Này chư hiền, khi tâm thụ động, tu tập giác chi nào là không đúng lúc? Tu tập giác chi nào là đúng lúc? Nhưng này chư hiền, khi tâm dao động, tu tập giác chi nào là không đúng lúc? Tu tập giác chi nào là đúng lúc? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể giải thích được, sẽ rơi vào khó khăn. Vì sao vậy? vì rằng này các tỷ kheo, vấn đề này vượt ngoài trình độ của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai ở thiên giới, ở ma giới, phạm thiên giới, cùng với hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người có thể giải đáp thỏa đáng những câu hỏi này, ngoại trừ Như Lai, đệ tử Như Lai, hoặc những ai được nghe từ hai vị ấy. Trong khi tâm thụ động này các tỷ kheo, thì đây không phải là lúc tu tập tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Vì sao vậy? Tâm thụ động này các tỷ kheo khó được tịnh chỉ với các giác chi này. Ví như này các tỷ kheo, một người muốn đốt lên ngọn lửa nhỏ, người ấy ném vào đấy cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt để ngọn lửa ấy giữa mưa gió và rắc bụi lên trên người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa nhỏ ấy không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Trong khi tâm thụ động, thì đây không phải là lúc tu tập tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm thụ động thì khó được tịnh chỉ với các giác chi này. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm thụ động, thì đây là lúc phải tu tập trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, tâm thụ động sẽ dễ dàng được tịnh chỉ với những giác chi này. Ví như, này các tỷ kheo, một người muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Người ấy ném vào đấy cỏ khô, phân bò khô, củi khô, dùng miệng thổi, không có rắc bụi lên trên. Người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa ấy không? Thưa có Bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm thụ động thì đây là lúc phải tu tập trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỷ kheo, tâm thụ động sẽ dễ dàng được tịnh chỉ với những giác chi này. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động thì không phải là lúc tu tập trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi. Vì sao? Vì rằng này các tỷ kheo, tâm dao động thì khó được tịnh chỉ với các giác chi này. Ví như, này các tỷ kheo, một người muốn dập tắt một đống lửa lớn. Ở đây người ấy ném vào cỏ khô, phân bò khô và củi khô, dùng miệng thổi và không rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt đống lửa lớn ấy không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động thì không phải là lúc tu tập trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi. Vì sao? vì rằng tâm dao động không dễ dàng lắng động với các giác chi ấy. Và này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động thì đây là lúc phải tu tập tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động sẽ được tịnh chỉ dễ dàng với các giác chi ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người muốn dập tắt một đống lửa lớn. Ở đây, người ấy ném vào cỏ ướt, ném vào phân bò ướt, ném vào củi ướt để giữa gió và mưa và rắc bụi lên trên. Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa lớn ấy không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong khi tâm dao động thì đây là lúc tu tập tỉnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. Vì sao? Vì rằng tâm dao động sẽ được tịnh chỉ dễ dàng nhờ các giác chi này. Nhưng đối với niệm này các tỷ kheo ta nói rằng đắc dụng trong mọi trường hợp.